Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả em ơi. Như Khả kính chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở này thì Khả sẽ mua một cái đao tóc bằng sắt em ơi. Khả đang định hướng cái cộng lôn á. Nên là thôi, đầu tư đồ trước là tính sâu nè. À, một cái đao này Khả mua 25 kim. Đưa trước là còn ban tiền bạc anh em ơi. Rồi. Làm cái đao đi đâu. Nói chung là đang định hướng cái cộng đao đánh tông kim anh em ơi. Chứ con thấy Yên đánh cũng được. Nhưng mà với hiệu ứng là con thấy Yên nó đi solo thì ok. Hoặc là đi tăng di chuyển tăng tăng ok anh em thấy không một khi mà nó nhau là một cái lần thiếu là anh năm bảy mạng là bình thường nữa hôm nay thiếu không được nhau thiếu đánh ở server này không nhau nổi nữa nên là không anh mạng nổi nên là ở lần này thì khả sẽ sắm cái đào này đó, đánh tung kim và cũng như là có thể đi solo cũng có bản sát cũng được cũng gọi là ok đấy không phải quá yếu mà cũng cũng được tầm tương đối 25 kim ok rồi đào tóc 20 bằng sáp 35 Ờ, đặt móc được 32 cũng tương đối này mà rồi kháng họ 17 ok đẹp luôn dính xương dính xương rồi chứ tầm này thì anh em là không có ai con lông đao á muốn đánh cho anh em xem mà không ai con lông đao là không đánh được anh em ơi còn thúy yên thì nói chung là đánh cũng được không phải quá yếu nhưng mà đánh khó quá thế nhưng cố gắng lên top mà khó quá không thể nào lên top nổi quay về con lùng đào đánh chứ ngày nào cũng đầu tư biết nhiêu tiền lắc lũng này nọ nè cứ nghĩ đi đầu tư lắc lũng biết nhiêu nhưng mà không yên thua không lên nổi nè giác rất khó server này phiên bản nội công em ơi năm độc và đường môn thì thân pháp Rồi, ok, sắm được cái đao Tiếp tục là những món đồ tiếp theo đẹp tí ra mà nó không cho giao dịch nếu mà có có có có có, có mua cái, cái nhấn thủy không không có có thể mua bên này ừ vậy thủy không anh rồi, ờ, dạ, map, map 700 khó nhai quá Rồi là, là từ từ lúc anh có tới giờ là cái cái cái cái đài ờ, đó là chơi thiếu lâm không mùa với ờ, kháng bằng mấy cái ba viết viết từ đó tới giờ ờ còn không có tiền nữa chứ má lâm là yếu được là mới lượm được nãy luôn kim ấy được anh có một cái nón để kim kháng độc 24 này đứa nào lấy qua anh trò khó lắm phải đây ra hiệu quả dớt dớt được miếng Oh, giờ làm cho anh cho anh cầm đỡ à, để item ờ, mai mốt tính sao ừ. Còn nhiều đồ trang sức quá à, tất cả mình còn còn, còn áp phụ cái đào thủy ờ, cái đào thủy ờ, bán đẹp đẹp không bán cái người cái đao thủy mà nó bán 4 kim cấp 8 mà nó được vòng 1 tốc 20 à mà nó để làm gì cái đâu đấy nó bán 4 kim đắt quá à. rồi làm ăn tiền không giải quyết vấn đề tốc có 20 mấy hôm mấy bữa nữa thì bỏ đi chứ làm gì ờ. À. gì ra even mới đấy ra mới này càng nhiều là không lo mà càng tốc 30 đúng không mấy anh như nào em công lông á công lông mà trần tóc uh... Ờ, Côn Lôn thì cứ hỏi Khải con Lôn hỏi Khải Khải rõ nhất về con Lôn Trước mà chơi con Lôn Côn Lôn sao, Côn Lôn sao Chàng tóc 30 đúng không anh? 20 cũng được, không cần 30 Sau này thì 20 cũng như 30 à. Dạ. Với cấp độ này lên 10 ít á thì down 20 với 30 thì lúc đó điểm nó không gá từng đó nên 20 với 30 thôi. Tại vì cái cái cái 30 á thì mình lợi được khoảng 5 điểm kỹ năng nữa, mình tăng lên lên khoảng 200 được tay nữa. Đó chỗ đó thôi. Còn nếu mà Thế lên cấp này nó có làm được cái điểm tiềm 5 điểm tiềm năng không phải Có có chứ, đó. làm được mà.